Mình sẽ giới thiệu với các bạn một bộ phim mang tên Cuộc so tài kịch tính The Greatest Game Ever Played. Đây là trò chơi chỉ có người giàu mới có thể tham gia, người nghèo thậm chí còn chẳng có tư cách tham gia. Francis từ nhỏ đã cảm thấy đặc biệt hứng thú với môn thể thao này, nhưng vì xuất thân bình dân nên chỉ có thể làm nhặt bóng ở sân golf để có cơ hội tiếp xúc với môn thể thao mà mình yêu thích. Một ngày, tay gôn nổi tiếng Harry Varden sẽ có buổi tuần diễn tại sân golf đối diện nhà Francis. Cậu bé muốn tham gia nhưng lại bị cha gạt đi nhưng mẹ thì lại ủng hộ cậu vô điều kiện. Thậm chí bà còn dẫn Francis trốn học để đi xem. Tại buổi tuần diễn, Harry mời một khán giả lên sân khấu. Các khán giả bên dưới đều xôn xao, họ rất do dự vì đây là môn thể thao mà chỉ người giàu mới được tiếp xúc. Cậu bé Francis thì ngược lại, hớn hở chạy lên sân ngay lập tức. Trước ánh mắt của khán giả, cậu bé căng thẳng nên đánh bóng hỏng. Tiếng cười nhạo của mọi người khiến cậu chùn bước. Chỉ có mẹ cậu là vẫn khích lệ cậu một cách thầm lặng. Harry vẫn kiên nhẫn dạy cậu cách cầm gậy. Chỉ lát sau, cậu bé Francis đã đánh được một quả tuyệt đẹp trước mắt thần tượng của mình và mẹ. Mọi người vỗ tay rào rào, Harry cũng tán thưởng cậu. Anh không thể ngờ rằng cậu bé trước mặt này sẽ trở thành đối thủ đáng gờm của mình trong tương lai. Francis dần trưởng thành, giờ đây đã là một chàng thiếu niên to cao. Điều duy nhất không thay đổi ở cậu là công việc nhặt bóng ở sân góp và tình yêu cháy bỏng đối với bộ môn này. Mẹ cậu thường giật mình tỉnh giấc bởi tiếng phát bóng của cậu vào lúc nửa đêm. Hôm đó, ông chủ Hastings đã phá lệ, cho Francis chơi cả trận. Ở vòng cuối cùng, thấy chủ sân xuất hiện. Francis sợ hãi ông chủ sẽ trách mắng mình vì làm trái quy định đối với nhân viên nên đã bối rối và mắc lỗi khi vung gậy. Nhưng dù vậy, cậu vẫn bất chấp nền đất gập ghềnh mà đánh được một quả 81 điểm. Ông chủ sân góc không hề trách phạt cậu mà còn kết hợp với Hastings giúp Francis có được tư cách tham gia thi đấu ở giải nghiệp dư. Thế nhưng, 50 đô tiền phí tham dự đã làm khó Francis. Cậu đành phải xin tiền cha. Cũng vì thế mà cậu đã có một màn cá cược với cha mình. Người luôn có thành kiến về việc theo đuổi bộ môn này của cậu nếu thất bại, cậu sẽ học kinh doanh để kiếm tiền. Có thể thấy cậu tự tin thế nào trong cuộc thi này. Tại buổi tiệc khiêu vũ trước khi thi đấu, Francis đã gặp một cô nàng quý tộc khiến cậu sao xuyến. Vì muốn giữ mặt mũi, Francis đã kiếm cớ để che giấu thân phận thấp kém của mình. Nhưng đến khi cha mẹ Sarah tới, cậu không thể nói dối được nữa. Cha cô cao ngạo nói rằng có thể cậu được mời tới đây, nhưng đừng hy vọng mình sẽ thuộc về nơi này. Francis chỉ có thể dùng nụ cười để che giấu đi nỗi xấu hổ và buồn rầu. Trong trận đấu ngày hôm nay, Cậu thể hiện rất tốt trước sự chứng kiến của Sarah. Trận đấu diễn ra hết sức xuân sẻ. Quả cuối cùng này chỉ cần không đánh trượt là sẽ có cơ hội vào vòng tiếp theo. Quả này đối với Francis mà nói là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng đúng vào lúc quan trọng, cậu chợt thấy cha đến xem mình thi đấu. Vì nóng lòng muốn thể hiện bản thân cho ông thấy nên đã quá căng thẳng và đánh bóng hỏng. Anh trai của Sarah thậm chí còn châm chọc cậu bằng cách nhờ cậu nhặt bóng như một KD. Sau khi bị loại khỏi cuộc thi, Francis làm theo lời hứa với cha dừng chơi golf và đi học kinh doanh. Nhưng chẳng nhẽ cậu lại dễ dàng từ bỏ ước mơ bao năm nay của mình sao? Vương quốc Anh từng được mệnh danh là đất nước mặt trời không bao giờ lặn. Đất nước chủ nghĩa tư bản này để có thể duy trì sự vinh quang đó đang muốn chiếm được chức quán quân của giải golf Mỹ mở rộng. Harry Varden là quán quân của mùa trước, lần này anh cũng tham gia thi đấu. Anh còn mời một người cũng có xuất thân bình dân như mình, tên Raymond để làm cộng sự. Ở phía Mỹ, họ cũng chiêu mộ những tay golf nổi tiếng Francis từng tham gia giải nghiệp dư cũng nằm trong danh sách được mời. Vào thời điểm đó, anh đã bỏ golf nhiều năm. Francis từ chối lời mời của họ. Nhưng khi nhìn thấy thần tượng Harry Varden, anh đã thay đổi quyết định. Francis tình nguyện bỏ tiền thưởng để được phá lệ tham gia thi đấu. Vì trước quán quân, anh tập luyện ngày đêm. Khi cha anh biết tin con trai lại muốn tham gia thi đấu thì lập tức đuổi anh ra khỏi nhà. Nhưng điều này không làm dập tắt quyết tâm của Francis. Khi các tuyển thủ tập trung, các golfer đứng lên giới thiệu – Golfer John McDermott từ Philadelphia bước lên bục phát biểu. Nhìn ông ta ung dung cười đùa, nhưng thực chất lại đang dùng lời lẽ thâm sâu để chế nhạo Harry và Raymond. Sau khi tan cuộc, KD của Francis đã bị mua chuộc rồi bỏ anh mà đi. Trùng hợp sau, người bạn thân Jack dẫn theo em trai Eddie tới xem thi đấu. Francis nhớ Jack hãy làm KD cho mình. Nhưng không ngờ ngày hôm sau, KD lại trở thành một cậu nhóc tên Eddie, chỉ cao ngang cây gậy đánh gôn của cậu. Một chàng trai xuất thân nghèo khó đến tham dự một cuộc thi dành cho tầng lớp thượng lưu, Người nhặt bóng cho cậu thậm chí còn chưa cao tới cây gậy đánh golf. Bị mọi người cười nhạo, Eddie không chịu nổi mà còn hỏi vặn lại. Có vấn đề gì sao? Trên sân, thấy Eddie lóng nga lóng ngóng, Francis chỉ có thể cố căng não mà thi đấu. Quả đầu tiên không tốt lắm, bóng bị đánh vào rừng cây phía xa. Nhưng Eddie vẫn tràn đầy sự tự tin mà khích lệ Francis rằng anh quyết định ra sao cũng được Francis, nhưng hãy cẩn thận và em sẽ theo dõi đường bóng. Chúng ta sẽ ghi điểm ở lỗ này. Quả thứ hai, Francis dồn lực vung gậy đánh cả bóng lẫn cỏ bay xa tít. Một cú đánh nhẹ, chúng ta sẽ xong lỗ này. Hãy đánh nhẹ cho bóng lăn và để nó tự tìm lấy lỗ. Những phân tích của Eddie cũng khá chuyên nghiệp. Trong quá trình phối hợp với cậu bé, Francis dễ dàng ăn ngon trận này. Nhưng Harry lại không suôn sẻ cho lắm. Ông đánh chệch lỗ trước ánh mắt quan sát của những quý tộc hợm hĩnh. Thứ hạng của Francis tăng lên nhanh chóng và đứng ở vị trí thứ 5. Cậu được ngài Tổng thống chú ý tới. Ông đích thân tới xem trận đấu. Trước áp lực tâm lý này, Francis bắt đầu hoảng hốt sau khi Eddie thấy trạng thái tâm lý của anh thay đổi, liền nhỏ giọng trấn an anh, giúp anh cân bằng cảm xúc. Nhưng ở phát bóng đầu tiên của trận hay, anh lại đánh lệch. Mọi người lại ồ lên. Francis kịp thời điều chỉnh lại trạng thái, loại bỏ mọi suy nghĩ trong đầu. Gậy thứ hai vung lên vô cùng hoàn hảo, vị trí trên bảng xếp hạng cũng được nâng lên. Hai vòng thi đấu của ngày hôm nay đã kết thúc. Francis rất thích cậu bé KD này. Trở về nhà, cậu vui vẻ kể chuyện thi đấu ngày hôm nay, cùng chuyện được gặp tổng thống và người nhà của ông ấy. Nhưng cha cậu vẫn một mực cho rằng cậu đang tốn thời gian vào việc vô bổ. Làm một golfer cho dù có đoạt chức quán quân cũng chẳng có tiền thưởng đem về. Ngày hôm sau, trời đột nhiên đổ mưa to. Dù vậy cũng không thể ngăn cản bước chân của họ. Thời tiết không được thuận lợi nhưng cuộc thi vẫn diễn ra bình thường. Những quý tộc sống trong nhung lụa đứng dưới trời mưa chịu khổ, nhưng vẫn có những người thể hiện xuất sắc. Harry và Raymond chễm chệt ở hai vị trí đầu bảng, còn anh